Trần Lưu Quang đối đầu với Vương Đình Huệ, cửa thua rộng mở. Trần Lưu Quang đã về Hải Phòng và nắm chức bí thư thành ủy. Trần Lưu Quang là người thứ hai bắt tiến. Liệu rằng ông Quang có thành công như bà Nguyễn Thị Kim Ngân hay không? Ông Trần Lưu Quang được thuyên chuyển tới làm lãnh đạo những thành phố lớn, điều đó cho thấy ông Trần Lưu Quang còn tiến xa nữa. Hiện tại, ông Trần Lưu Quang là đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới, ông Quang sẽ làm đại biểu cho đơn vị Hải Phòng. Nếu ông Vương Đình Huệ không làm đại biểu đại diện cho Hải Phòng thì ắt hẳn ông Trần Lưu Quang là người lãnh đạo nhóm đại biểu Quốc hội thành phố này. Tuy nhiên, nơi đây đã bị ông Vương Đình Huệ xí phần nên chắc chắn ông Vương Đình Huệ sẽ là người lãnh đạo đoàn đại biểu Hải Phòng chứ không ai khác. Từ xưa đến nay, cầu nối giữa Trung ương với địa phương thường là thông qua những đại biểu quốc hội mà Trung ương bổ về. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đang nhắm đến Trần Lưu Quang và muốn cơ cấu cho ông này ở ghế cao hơn nữa. Sự nghiệp của Trần Lưu Quang có thể sáng lạng nếu không có cái bóng quá lớn của ông Vương Đình Huệ đè lên. Nói về mối thâm tình thì Vương Đình Huệ gần gũi với Nguyễn Phú Trọng hơn. Như vậy, số phận của Trần Lưu Quang, Thăng Hoa hay Luộn Bại nó hoàn toàn phụ thuộc vào Vương Đình Huệ. Trước đây bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm bí thư tỉnh, không nổi bật cũng không tài tiếng và bà đã tiến được vào tứ trụ. Tuy nhiên, đó là trường hợp phụ nữ, còn nam giới thì hoàn toàn khác. Nam giới gặp kháng cự nhiều hơn phụ nữ. Ông Trần Lưu Quang là người đàn ông đầu tiên Bắc tiến, nên có thể nói lành ít giữ nhiều. Để điều khiển được bộ máy mà hoàn toàn không có thuộc hạ cũ là rất khó, không biết Trần Lưu Quang sẽ phải đối phó ra sao. Ngoài Bắc, tính địa phương rất mạnh, liệu rằng ông Trần Lưu Quang sẽ khóa giải được đặc tính này hay không? Vương Đình Huệ, một con người thâm trầm và đầy nguy hiểm. Vương Đình Huệ là nhân vật được ông Nguyễn Phú Trọng trọng dụng cùng với Nguyễn Bá Thanh, nhưng cuối cùng ông Thanh thì tử trận, còn Vương Đình Huệ thì giờ lên được chức Chủ tịch Quốc hội. Ông Huệ là con người biết lựa phần ngon về mình, đẩy khó khăn về người khác. Và cứ thế ông tiến thân, bất kể đồng chí gần gũi với ông đều phải trả giá rất đắt. Việc ông Vương Đình Huệ làm đại biểu Quốc hội Hải Phòng là rủi ro cho Trần Lưu Quang hơn là may mắn. Đối với nội bộ, có thể ông Trần Lưu Quang không kiểm soát nổi. Khi đó bên ngoài mà Vương Đình Huệ không tín nhiệm thì xem như Trần Lưu Quang khó mà tiến xa. Ông Vương Đình Huệ thuộc nhóm lợi ích Nghệ An. Hiện nay, Nghệ An là nhóm lợi ích mạnh nhất đến 14 ủy viên Trung ương đảng, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị. Là người Nghệ An nên ông Huệ chỉ nâng đỡ đồng hương, còn những người không phải đồng hương thì ông thưởng thí tốt. Hiện nay, ông Vương Đình Huệ và các ứng viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão. Dù đại diện cho đơn vị bầu cử nào của thành phố, ông Huệ vẫn là người có tiếng nói lớn nhất trong đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Trần Lưu Quang là một ẩn số, là người có lai lịch bất minh như Võ Văn Thưởng. Cha mẹ của ông Quang được báo chí nói là cán bộ tập kết ra Bắc – và giờ ông Quang được cơ cấu để ra trung ương. Tuy nhiên, nếu ông Quang được luân chuyển, quanh quẩn các tỉnh miền Nam thì rủi ro mà ông Quang gặp phải ít hơn nhiều. Hiện nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang áp đảo miền Nam về số lượng ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị. Trong đó, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa nổi lên như những nhóm lợi ích địa phương mạnh. Những địa phương này luôn muốn giữ trật tự này nên họ không muốn nâng đỡ một người miền Nam như ông Trần Lưu Quang. Đó là điều dễ hiểu. Vì vậy, việc ông Vương Đình Huệ bỗng trở thành sếp của Trần Lưu Quang trong đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng thì Trần Lưu Quang khó mà có cơ hội. Có thể nào Vương Đình Huệ và Trần Lưu Quang là một đồng đội không? Theo nguyên tắc đồng đội thì giúp đỡ nhau, tuy nhiên đó là đồng đội đồng lòng đồng chí hướng còn nếu không đồng lòng thì đồng đội cũng choảng nhau như thường. Vương Đình Huệ phò Nguyễn Phú Trọng, Trần Lưu Quang cũng phò Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, việc Vương Đình Huệ và Trần Lưu Quang có hợp nhau hay là không là chuyện khác. Nếu hợp thì tương lai của Trần Lưu Quang sẽ tiến rất nhanh vì lúc đó ông Quang không những được ông Trọng đỡ đầu mà cả Vương Đình Huệ cũng đỡ đầu. Tuy nhiên, đó là từ nếu, khả năng này không cao. Ông Nguyễn Phú Trọng có tham vọng cầm quyền suốt đời trong hoàn cảnh bệnh tật, không thể nào lãnh đạo được, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chọn người kế vị. Và Vương Đình Huệ đang hy vọng rằng ông là người chiếm vị trí số một trong chọn lựa của ông Trọng. Tuy nhiên, ông Trọng lập người dự phòng không bao giờ lập một người mà là lập ít nhất hai người. Còn nhớ trước đây ông Nguyễn Phú Trọng xem Đinh Thế Huynh là người kế thừa nhưng cuối cùng ông Huynh không những không được kế thừa mà còn bị loại bằng một căn bệnh bí ẩn. Ông Trần Quốc Vượng cũng được chọn lựa, nhưng cuối cùng ông Vượng không trụ lại được chiếc ghế thường trực ban bí thư, chứ nói gì đến ghế tổng bí thư. Nhìn những người đi trước, ách ông Vương Đình Huệ cũng hiểu ông là ứng viên cho chức tổng bí thư sau này nhưng không hề chắc chắn. Để lên được chức tổng bí thư sau này, ông Vương Đình Huệ cần có một kế hoạch dự phòng nếu ông Trọng lật kèo. Và phương án dự phòng khả dĩ của ông Huệ là gì? Đó là chuyển hướng sang liên kết chặt chẽ đồng hương Nghệ An. Nếu đồng hương Nghệ An không đủ thì liên kết với Hà Tĩnh, thì ông Huệ sẽ có lực lượng hùng hậu ủng hộ ông nếu ông Trọng lật kèo. Mà như đã nói thì khi Vương Đình Huệ mà cậy hoàn toàn vào thế lực địa phương thì Trần Lưu Quang là người đầu tiên mà ông Vương Đình Huệ muốn đánh bật ra để đưa đồng hương của ông về đấy thay thế. Để tiến thân trong đảng Cộng sản thì hoặc là người đó phải có thế lực rất mạnh, bên trên đỡ đầu hoặc là phải có thế lực đông đảo ủng hộ. Trần Lưu Quang khó hoàn thành sứ mệnh khi bị Vương Đình Huệ kèm. Người trong cuộc mới hiểu những hoạt động của trong 5 năm tới của ông Trần Lưu Quang tại Hải Phòng sẽ không qua mắt được Vương Đình Huệ. Rồi từ từ, những yếu kém, những tiêu cực của ông Quang cũng sẽ nằm trong tay ông Huệ hết. Ông Vương Đình Huệ không lãnh đạo thành phố Hải Phòng, nhưng làm đại biểu quốc hội cho thành phố này, nghĩa là ông Vương Đình Huệ chỉ giám sát mà không thi hành – trong khi quyền lực của ông Huệ rất lớn so với ông Trần Lưu Quang mà ông lại thực hiện quyền giám sát thì nhất cử nhất động của Trần Lưu Quang đều nằm trong sổ đen của Chủ tịch Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ là mỗi người chỉ biết cậy nhờ vào người khác chứ khó có ai mà cậy nhờ ông được. Khi vào Bộ Tài chính, ông Vương Đình Huệ cậy nhờ thế lực của Nguyễn Sinh Hùng. Khi thấy Nguyễn Sinh Hùng bị đẩy vào chức chủ tịch quốc hội không mấy quyền lực thì ông Vương Đình Huệ lại cậy nhờ ông Trọng. Trong lúc ông Trọng cần chiến binh thì ông Huệ trốn ở Ban Kinh tế Trung ương đẩy Nguyễn Bá Thanh ra trận để ông Thanh lãnh đạo Sau khi ông Thanh chết thì Vương Đình Huệ tiến thân nhanh chóng nhờ bàn tay của Nguyễn Phú Trọng. Điều đáng nói là khi vào thế sát cánh của Nguyễn Phú Trọng là ứng cử viên số 1 kế vị chức Tổng Bí Thư về sau thì ông Huệ đã xây dựng lên thế lực Nghệ An hùng mạnh để làm chỗ dựa nếu ông Trọng lật kèo. Suốt sự nghiệp chính trị của ông Huệ không thấy ông giúp người nào ngoài quê hương ông. Với con người ông Huệ như vậy, khả năng Trần Lưu Quang tiến xa là rất khó. Không biết chừng hiện nay ông Vương Đình Huệ đang muốn dùng người Nghệ An thay thế Trần Lưu Quang. Làm lãnh đạo mà gần mặt trời thì khó tính toán được gì, mà mặt trời đó lại là Vương Đình Huệ thì xem ra Trần Lưu Quang khó có cơ hội bứt phá.